Xin chào toàn thể 500 anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Điện tử điều khiển nghe nhìn Tuấn Macao Thì à, thưa anh em hôm nay mình sẽ thay mặt Tuấn Macao tiếp tục review gửi đến cho anh em một cái dòng sản phẩm à, về à, cháo đổi bài nhé anh em Đấy, Cháo đổi bài đó chính là con ví cháo đổi bài Thì con ví cháo đổi bài này này nhiều anh em đã biết rồi đúng không ạ Đấy, Đây là một mẫu ví cháo đổi bài ngoài cái mẫu vi cháo đổi bài à, nam cầm tay này ra ngắn này ra thì bên mình còn rất là nhiều mẫu ví cháo đổi bài khác nhé chẳng hạn như một cái mẫu ví dài của nam của nữ đều sử dụng được thì anh em muốn uh, mua thì cứ kết bạn Zalo với Tuấn Macao qua số điện thoại 0834 6633 hoặc là 0346 0947 thì mình sẽ gửi mẫu cho anh em anh em thích mẫu mã nào thì ờ, lấy mẫu đấy nhé còn đây là một cái mẫu ví đổi bài cơ bản nhất này. đây là ví nam đứng nhé rất nhỏ gọn chỉ bằng lòng bàn tay của anh em thôi không khác gì một chiếc ví bình thường đâu anh em ạ thì à, ngoài cái chức năng trao đổi bài thì nó còn có giúp anh em là đựng tiền đựng giấy tờ thoải mái đấy. anh em có thể bỏ tiền bỏ giấy tờ vào đây thoải mái nha anh em nhìn này rất là nhỏ gọn luôn rất nhiều ngăn nữa đó. đựng tiền đựng giấy tờ bảo vệ tài sản cho anh em lại còn có thể giúp anh em chơi bài bịp đấy. kiếm thêm những cái uh, khoản khá khá đúng không ạ đấy. một với một con bí như thế này thôi anh em không cần phải đánh lớn làm gì cả thi thoảng anh em chơi xong chơi những sòng những sới bé thì anh em cũng có hoàn toàn có thể uh, kiếm được uh, gấp giá trị gấp nhiều lần con ví này luôn mình đảm bảo với anh em luôn rất nhiều anh em đã chơi sử dụng con ví này rồi ừ. và mẫu ví này cũng là một cái mẫu ví mà đang bán rất là chạy bên tuấn ma cao Đấy. anh em nào mà yêu thích nó thì có thể ờ, mang đi sử dụng nhé mua để sử dụng Đấy. anh em nhìn này mình cho anh em test khả năng cháo đổi bài lá ba này anh em chỉ cần đưa lại miệng là nó sẽ hút là ad này đấy cháo đổi bài rất êm và nhanh đây là dòng ví nhật đấy. cháo đổi bài chống ồn luôn đấy. chơi các bộ môn như liêng ba cây và bài cào là hợp lý nhất nha anh em đấy. chơi liêng ba cây và bài cào thì nó sẽ giúp anh em cháo đổi đấy, là ad đúng không ạ là 8 này cách chơi với con ví này cũng rất là đơn giản thôi đấy. anh em kể cả là mình gà mờ mới tập chơi bài bịp mình có thể chơi được và quan trọng là cái giá cả của nó cũng rất là hợp lý con ví này giá hợp lý thôi anh em ạ <coughs> những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp của Tuần ma cao thì tất cả Đấy, giá cả mình có thể đảm bảo với anh em là rẻ nhất thị trường luôn Đấy. và luôn đảm bảo về chất lượng vẫn là số 1 Đấy. giá rẻ nhưng chất lượng là số 1 Đấy, anh hoa em hoàn toàn có thể yên tâm à, chế độ bảo hành cũng rất là tuyệt vời 6 tháng cho tới một năm lỗi đổi mới luôn cho anh em Đấy, anh em nhìn này khách hàng đến với Tuân Macau một lần rồi thì ờ, chắc chắn sẽ quay trở lại với Tuân Macau thêm nhiều lần nữa đấy, anh em nhìn này dòng ví này rất là tuyệt vời luôn thì ờ, đấy, mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách tráo đổi bài nhé trước khi chơi anh em phải hao được một cái lá bài vào trong ví đấy. cách hao cũng rất là đơn giản thôi mình sẽ ví dụ trực tiếp vào một ván bài luôn đây và anh em nhận được như thế này điểm thấp đúng không ạ mình chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ để anh em hao bài đó là mình sẽ lựa chọn ván đầu tiên hoặc là cái ván nào mình điểm thấp thì mình sẽ hao một lá vào trong ví ví anh em đi chơi thì nhớ cho mình là không nên mang một cái lá nào vào trong ví sẵn vì à, vì khi tráo đổi ấy, nhiều khi người ta sẽ bị trùng lá hoặc lặp lá của người ta nên à, mình hoàn toàn là mang à, mang một con ví không có một lá bài nào đến và hao vào trong ví là trong cuộc chơi nhé để chéo hình chữ B tay anh em khéo léo che đi để đưa lại miệng anh em nhìn này một cái thao tác nhỏ thôi bài còn có hai lá cây ca đã nằm trong vị thì anh em sẽ úp cái bài này vào bài nào úp bài của mình vào bài nào anh em coi như chấp nhận mất một ván nhưng các ván sau anh em sẽ có cây ca để cháo đổi mình không thể cháo đổi liên tục được đấy mình phải thỉnh thoảng mình phải cháo đổi và những cái ván nào quyết định ván nào mình ăn chắc thì mình sẽ cháo đổi đấy chứ không phải là lúc nào anh em đổi lúc nào anh em đổi cũng rất sẽ rất là dễ lộ Đấy. thì mình sẽ ví dụ cho anh em một cái ván như thế này đây đây là khoảng một vài ván sau anh em nhận được một cái bài như thế này anh em nhìn này với cái bài 4 điểm như thế này mình đảm bảo với anh em là chơi liêng thì không thể thắng được rồi nhưng mà anh em yên tâm với cái ví này mình cứ ngồi mình tố thoải mái lúc người ta không chú ý mình mới bắt đầu tráo đổi Đấy. mình cứ tố xuống tiền xuống theo xong rồi tố cao lên thế là người ta không chú ý thì mình sẽ thực hiện tráo đổi Đấy. này cách tráo đổi đơn giản lắm chéo hình chữ V này cũng giống như cách hao bài thôi chéo hình chữ V đưa lại miệng ví anh em nhìn này Đấy. rất là đơn giản cách tráo đổi thì cũng rất là đơn giản mình sẽ ví dụ cho anh em nhé này lá 4 này để xuống cuối này anh em nhìn nhé đó đưa đưa cái lá 4 này xuống cuối này đưa lại miệng ví này là anh em sẽ tráo đổi được thôi đưa lại miệng ví rồi để mình kiểm tra lại con ví này một chút ok đây là bốn này này anh em để xuống quấy nhé Đấy, đưa lại miệng ví miệng ví ở đây nhé mình sẽ làm chậm cho anh em xem miệng ví này Đấy, anh em đưa lại con ca ra đây mình sẽ làm lại cho anh em xem này con 4 này Đấy, chỉ cần một cái thao tác nhỏ là anh em sẽ đổi được sáp 3k thôi rất là đơn giản Đấy, để biết thêm chi tiết về những con ví như thế này hoặc là cách chơi cách trao đổi ra làm sao thì anh em kết bạn Zalo với mình để Tuân Ma Cao sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em Đấy, qua hai số hotline này Đấy. còn một nút nhả bài nữa anh em ấn nhả bài ra là nó sẽ nhả ra cho anh em Đấy, cách chơi đơn giản lắm thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình để đặt mua cũng như là để tư vấn cái cách chơi nhé mình sẽ gửi những cái video riêng cho anh em để hướng dẫn anh em chơi cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Tuân macao nhé Xin chào anh em